vô xem hướng dẫn sử dụng hướng dẫn sử dụng à. giỏi quá ha bán này quay phim rồi luôn giỏi chào các bạn hôm nay rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu đến các bạn dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhật con này là hiệu Rinnai model là KGE 70CL dòng bếp này à, mặt men chống xước sau đây tôi sẽ thử cái chức năng của bếp trước khi giao cho khách bếp này thì giá là một triệu chín có chị khách ở đây uh, mua rồi thử bếp trước khi giao đầu tiên là tôi sẽ mở hai bếp nấu và mở bếp nướng và tôi sẽ thổi cho lửa tắt đi Đó, tôi tắt đèn đi cho các bạn dễ nhìn ngọn lửa bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt nè sau khoảng 5-7 ờ, giây cảm biến sẽ ờ, khóa ga đây là chức năng khóa ra khi gió thổi làm tắt lửa một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là ý là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ra. nhưng mà các bạn lưu ý cái đầu chia lửa nè nó cao hơn mặt bếp à, nên nước có trào ra thì nước nó chỉ nằm dưới mặt bếp thôi trường hợp mà nước nó trào nhiều trào nhiều mà nó có bọt á nó che, nó che kín được cái cái mâm chia lửa này á thì uh, bếp nó mới khóa ra nên mà quảng cáo là chống trào là quảng cáo không có chính xác nghĩa là trào 10 lần thì chỉ thì chỉ có một hai lần là là mà trường hợp mà nó đủ để mà nó làm tắt lửa thì nó mới khóa chứ không phải là trào chút xíu ra là là nó khóa liền đâu ha nên các bạn đừng có ờ, bị ờ, hiểu lầm đó là chức năng khóa ga khi ờ, lửa tắt lửa tắt thì có thể là nguyên nhân là do gió thổi làm lửa tắt hay là nước trào ra làm lửa tắt còn tùy trường hợp cụ thể tiếp theo là tôi thử chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt để tôi ờ, thay cho hai cái đáy nồi ờ. trong quá trình sử dụng nếu mà các bạn quên nước cạn đáy nồi và nhiệt độ của cảm biến cảm biến là cái que mà nó chạm vô đáy nồi là cái que này nè cái que này nếu mà nó chạm ờ, nếu mà nhiệt độ của cảm biến nó đạt hai trăm rưỡi độ thì bếp nó sẽ khóa ra một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng ờ, gọi cái chế độ này là chống cháy nồi gọi như vậy là không có đúng tại vì ờ, nhiệt độ đáy nồi nó phải đạt từ 250 độ trở lên thì bếp nó mới khóa ga là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích thiết kế của nhà sản xuất là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi do đó mà người bán mà quảng cáo chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo ờ, tầm bậy hiện tại nhiệt độ của cảm biến đó nó đã trên ờ, trên 200 độ rồi lúc này ờ, cái núm xoay điều chỉnh lửa to nhỏ là không có tác dụng nữa nè nhiệt độ của cảm biến lúc này là trên 200 độ tôi sẽ đo cho các bạn xem đây nếu mà cái khi mà nhiệt độ cảm biến trên 200 độ mà lửa nó nhỏ lại á tức là nó cảm biến của bếp nó đang hoạt động bình thường bên trái là 220 230 nè bên phải bên phải 240 đó bên phải 230 240 đó bây giờ ờ, lúc này cái ờ, cái ờ, nấm xoay điều chỉnh lửa to nhỏ nè không có tác dụng nè tại vì bên trong bếp nó có một cái cụm rờ le khi mà cảm biến nó nhận được cái nhiệt độ trên 200 độ thì nó sẽ tự động nó đóng cái rờ le loại 80 phần trăm này nên lửa nó chỉ liu riu thôi nó sẽ là nhỏ như vậy cho tới khi nào mà nhiệt độ của đáy nồi nó tăng lên đến ờ, trên 250 độ thì bếp sẽ khóa ra các bạn đợi một chút nữa Đó, bếp bên trái đã khóa ra rồi đó nhiệt độ của nó là phải trên 250 độ ha các bạn lưu ý ha đó cái này nó khóa ra cái nhiệt độ nó giảm liền chứ ờ, đúng ra nó phải là trên 250 độ rồi nó khóa ra thì nó nhiệt độ nó giảm liền trong quá trình sử dụng các bạn lưu ý là phải sử dụng nồi đá dày thì đáy nồi dày thì nó mới đủ nhiệt độ trên 250 còn nếu mà các bạn sử dụng nồi nhôm đáy mỏng và cái gian bếp nhà bạn mà có gió lùa nó sẽ làm nguội cái đáy nồi nó không đủ nhiệt độ 250 bên phải nó khóa luôn thì các bạn có đợi cả buổi nó cũng sẽ không khóa ra đâu nên ờ, mình ờ, sử dụng loại bếp này thì mình phải biết cái đặc tính của nó để mình ờ, sử dụng chứ không phải không phải là mình thấy nó ừ không khóa là là bếp lỗi muốn biết chính xác là các bạn cứ phải đo bằng cây súng này đo nhiệt độ đáy nồi nó phải đạt trên hai trăm rưỡi độ thì nó mới khóa ha công tắc bếp vẫn đang mở đây đây bên trái bên phải bếp đã khóa ra công tắc bếp vẫn đang mở Bếp này à, vừa rồi là tôi đã thử hai chức năng cơ bản của dòng bếp ga nội địa Nhật là khóa ga khi lửa tắt. Lửa tắt thì có thể là do gió thổi hoặc là do nước cào ha và khóa ga khi nước cạn nồi và cái nước cạn nồi này các bạn lưu ý là phải đáy nồi nó phải phải đạt trên hai trăm rưỡi độ thì nó mới khóa ga ha còn ờ, một số khách hàng á thì ờ, có nhu cầu là muốn chỉnh tại ờ, chỉnh cho cái nhiệt độ khóa ga này nó nhạy hơn thay vì là trên hai trăm rưỡi thì nó mới khóa thì bây giờ mình sẽ chỉnh xuống hai trăm ba để cho nó nhạy hơn tức là nước cạn nồi là chừng hai ba phút là nó khóa liền chứ còn cái chế độ mà nguyên bản của nhà sản xuất á, các bạn ờ, nếu mà nếu mà không ờ, cái ngọn lửa mà không đủ nhiệt độ trên 250 độ thì có khi các bạn đợi cả buổi nó cũng sẽ không khóa thì ờ, khách hàng nào mà có nhu cầu muốn chỉnh lại cho cái cảm biến này nó nhạy khóa ra hơn á thì các bạn liên hệ với shop shop sẽ có giải pháp can thiệp vào để cho nó nhạy khóa ra hơn ha à, vừa rồi là tôi thử thử hai chức năng cơ bản rồi bếp này nó sử dụng một cặp pin đại nếu mà cặp pin đại như vậy đây nếu mà các bạn sử dụng những cái loại pin Việt Nam như là con ó con thỏ nè pinaco nè những loại pin này sử dụng cho bếp Nhật chỉ được khoảng 15-20 ngày thôi các bạn tránh ra còn những loại pin như là Panasonic màu xanh Toshiba màu đỏ Maxell màu đỏ sử dụng cho bếp Nhật được khoảng 20-30 à, ngày các bạn cũng tránh những loại pin này ra nếu mà có điều kiện thì các bạn mua ờ, dòng ờ, Win Alkaline giá 95.000 một cặp sử dụng cho bếp Nhật được khoảng ờ, nếu mà dòng này dòng bếp cơ bản này á thì được khoảng 8 tháng 10 tháng tùy theo cái tần suất các bạn sử dụng ít nhiều cái loại này thì 95.000 cặp còn ở đây tôi bán thì tôi đã tặng cho khách một viên pin sạc viên pin sạc này sạc một lần thì sử dụng được khoảng 3 tháng cho dòng bếp này và khi mà pin nó yếu thì các bạn cắm điện sạc để các bạn sử dụng tiếp các bạn phải nói ờ, tôi ở đây ờ, do sử dụng một viên thôi nên tôi phải gắn thêm cái lò xo này các bạn móc vào cái lỗ trên viên pin đây để cho, để cho nó mới tiếp xúc với cái cực dương của viên pin móc vô móc vô cho nó, nó treo như vậy ha sạc một lần đầy thì sử dụng được khoảng 3 ờ, tháng khi pin pin mới yếu thì các bạn cắm điện sạc đây là, ờ, cục sạc đây là cục sạc khi mà sạc đầy á, thì đèn trên cục sạc nó sẽ báo màu xanh bây giờ tôi sẽ cắm sạc cho các bạn xem sạc pin vào thì đèn nó sẽ báo màu đỏ còn mà khi mà pin nó đầy á, thì đèn nó sẽ báo màu xanh khi mà pin nó cạn cạn ờ, cạn hẳn luôn á mà các bạn sạc á, thì thời gian sạc nó khoảng 18 tiếng ha đó các bạn ờ, quan sát cái đèn này nếu mà chuyển sang màu xanh là pin đầy vừa sạc vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết ha tuổi thọ ờ, pin thì được 2-3 năm các bạn sử dụng thoải mái không có tốn thêm cái chi phí mua pin nói chung là cái bếp này về là chỉ ờ, lắp ga vô là sử dụng thôi sẽ không có tốn thêm ờ, kém thêm cái chi phí gì của các bạn nữa thì ờ, bộ pin sạc này là shop uh, tặng kèm cho bếp cái lò nướng này á nhiều bạn thắc mắc là nó nướng được cái gì thì xin thưa là nướng được mọi thứ nướng được mọi thứ nhưng mà các bạn phải à, cắt mỏng ra ví dụ như à, nướng bò lá lốt nướng mực một, một nắng nướng cánh gà còn nếu mà nướng đùi gà thì các bạn phải à, cắt đôi cái đùi gà ra tại đùi gà nó dày ha còn nướng cánh gà thì để nguyên cánh gà được hoặc là các bạn nướng một con cá mà nó bằng bằng tay của tôi nè đó bằng tay của tôi đặt vô nè là vừa nè nó con cá nào mà cỡ bằng bằng tay là nướng được thoải mái một cái mẹo khi nướng là các bạn đổ nước vào dưới cái mâm hứng này để hơi nước nó bay lên giúp thực phẩm nướng không bị khô đồng thời dầu mỡ nó có nhiễu xuống thì ta cũng dễ vệ sinh bếp này thì ờ, bảo hành một năm 10 ngày đầu có lỗi thì ờ, shop sẽ đổi bếp mới cho các bạn bếp này ờ, shop có tặng kèm một cái sợi dây ga đây đây là sợi dây ga tôi đã gắn sẵn ờ, kèm theo bếp đây đây là sợi dây ga dây ga rin của Nhật luôn nha các bạn tặng kèm sợi dây ga sợi dây ga rin của Nhật á thì ờ, sợi dây của nó mềm và dẻo sợi dây của nó mềm và dẻo và cái khóa khóa cổ dê của nó đó chỉ là một cái khóa sắt đơn giản như vậy thôi bóp vào để cho nó bung ờ, rộng mở mở rộng ra và gắn vô ta buông tay ra thì nó sẽ siết chặt rất là rất là đơn giản chứ không phải là như cái khóa à, cổ dê mà chúng ta siết ốc ờ, của loại của Việt Nam đây sử dụng rất là đơn giản gắn ống ga vô gắn vô và các bạn ờ, cái khóa này này các bạn ờ, gài vô là xong đó các bạn gài như vô như vậy là rất là chặt rồi ha các bạn tại vì ống ga nhật á, nó mềm và nó dẻo nên khi mà các bạn gài như vậy nó bóp vô rất là chặt nó không có sợ xúc. còn ờ, ống ga Việt Nam ờ, bán là do nó ờ, cứng nên các bạn phải siết bằng cái siết cổ dê nó phải sử dụng ốc để siết còn ống ga Nhật thì chỉ sử dụng một cái một cái khóa đơn giản như vậy thôi đó bếp này thì ờ, tôi có tặng kèm một cái sợi dây này ờ, luôn dây này nó dài ờ, tầm khoảng một mét thôi chứ nó không có dài là nhiều đâu các bạn nào muốn mua mà dây dài nhiều thì các bạn phải mua dây riêng dây mới ha đây đây là loại dây mới dây rin của Nhật dây mới này giá là 150.000 một mét nha các bạn 150.000 một mét sợi dây mới này là 150 nghìn một mét còn ờ, cái sợi dây ờ, cũ mà đi theo bếp này là tôi tặng kèm ờ, cho khách mua bếp bếp được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu nếu có lỗi thì shop sẽ đổi bếp mới cho các bạn khách ở xa thì sẽ shop sẽ đóng thùng shop để các bạn chuyển đi xa không có sợ cấn mất Xin ờ, cảm ơn và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo. Rồi chỉ luôn. Quên cái này nữa. Còn cái này nữa. Tắt không? Tắt không? Có tắt không? Tắt video không? Không. Ừ. lần đầu tiên các bạn sử dụng thì các bạn phải à, nhấn giữ về cái công tắc cho nó xả ga ra xả gió ra thì nó mới có ga thì nó mới cháy nhanh nha lần đầu tiên cái bếp này á, nó có cái nút à, rang ở bố trí ở bếp bên trái bên trái đây nút này là nút rang các bạn nhấn giữ đè tay khoảng 3 giây nó bếp và đèn sáng lên nó là chế độ rang chế độ rang là sao là nhà sản xuất họ sẽ tăng cái nhiệt độ của cảm biến này nè từ hai trăm rưỡi độ tăng lên 300 độ nó mới khóa ra do đó nó sẽ kéo dài thời gian ra một chút cho các bạn cần rang thì các bạn uh, sử dụng chế độ rang này là chế độ rang uh, theo bếp 300 độ còn uh, nhưng mà 300 độ thì thực ra khi mà nhiệt độ nó nóng thì nó cũng tắt nhưng mà nó sẽ kéo dài thời gian ra cho các bạn còn bạn nào mà muốn uh, gọi là rang thoải mái không có lo bếp tắt luôn á thì shop sẽ có giải pháp gắn thêm một cái công tắc rang đây công tắc rang nó có hình dạng như vậy bạn nào mà muốn gọi là gắn một cái chế độ rang thoải mái thì shop sẽ có giải pháp gắn một căn công tắc rang như vậy khi khi mà sử dụng công tắc rang á, thì ờ, bếp sẽ rang thoải mái không bao giờ bếp nó tắt ra đó là cái giải pháp ờ, nếu mà nếu mà bạn nào có nhu cầu sử dụng chế độ rang thường xuyên á, thì ờ, liên hệ với shop để hướng dẫn ha còn chế độ rang theo bếp này là 300 độ bếp sẽ khóa nếu mà không rang nữa thì các bạn bấm một lần buông nó sẽ tắt trở về bình thường chế độ bình thường là hai trăm rưỡi độ còn chế độ rang là 300 độ ha đó nhấn giữ đề tay 3 giây rồi hết ha à, các bạn ờ, xem YouTube trên TV thì ờ, có thể đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để đón xem thêm những video thử bếp của chúng tôi vào ngày mai và đừng quên giới thiệu cho bạn bè mình cùng xem các ờ, cửa hàng ờ, bán bếp ga trên toàn quốc mà muốn ờ, kinh doanh thêm mặt hàng này thì liên hệ với anh Nam qua Zalo, Facebook, số điện thoại 0909 306 149 để có giá ưu đãi dành cho đại lý. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.